Xin mời các bạn đến với bữa ngày hôm nay siêu to khổng lồ chuối và mít Ok Tôi sẽ bắt đầu này Từ Chúng này lâu à được được Đây là tự làm cả đám luôn đấy Hôm trước ấy là chuối ấy, thì nó chín hàng loạt Cả một buồng Ăn không xòe thì phải cho vào trong tủ lạnh Còn cái mít này Còn cái mít này là bị ờ, bỏ quên tính là cho vào trong tủ lạnh để ngăn lạnh để cho nó mát nhanh rồi sau đấy bỏ ra ăn nhưng mà lại bị quên thế là để là nó bị lạnh sâu luôn nó đóng đá luôn thế là để đến hôm nay luôn mới, mới có cơ hội để giải quyết nó chứ nếu không thì để trong tủ thì nó nó, nó vướng ở trong tủ nó cứ nằm ở trong đấy không giải quyết thì nó cứ nằm ở trong đấy thì nó vướng nó chiếm diện tích thấy luôn học hai bữa phải làm cái tái một lần cái tái một gì cũng được sao phê luôn phê luôn rồi lên ghế ngồi đi giờ tí tí nó phải xong thì mới ăn được bây giờ anh còn đang làm thế chứ đâu có nhìn thấy anh đang làm anh còn đang phải chẻ từng múi nít ra một không hả đầu đó các cái bộ răng đầu cũng nhất đi nhờ còn không cách chưa ok không biết là xong để lấy chuối nhá chẳng cắt được ăn làm đấy chuối này là nhiều ok đó này nhá cái con dao vào miếng đi siro một bên đấy chờ đi 18 phút chuẩn bị ok siro rất là nhiệt tình chờ đợi rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái chế độ ờ, quay gần nha nào bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang chế độ quay gần như thế này để chúng ta còn chén nào nào nào nào nào đây rồi lên đi một đứa ngồi đây con Messi ngồi sát vào đây sát đây tê con pila các bạn không ở à, pila pila này ăn thì lên đây đi vòng cái kia quay vòng lại quay mặt lại long lại đi đã sổ quả đi giật mình quá chờ đã long lại để cho nó sạch sẽ đã nào chưa mặt đã sạch chưa ok rồi nhá long cái tay con đã nào ngồi yên ngồi yên ngồi yên ôi trời dính mặt áo mọi người này Xin mời các bạn đến với bữa ăn ngày hôm nay siêu to khổng lồ chuối và mít Ok Tôi sẽ bắt đầu chén trước Và sau đấy sẽ phân chia cho các bạn cờ hó Mít Lạnh lắm Các bạn cờ hó sẽ ăn bằng tay trái can see too many lạnh đúng không vì các bạn tổ mò sẽ ăn bằng tay trái và tôi sẽ ăn bằng tay phải thật là tê tái cái uh, loạt uh, mít này là bị để quên ở trong tủ bị để quên ở trong tủ lạnh thì cũng là để cho nó mát tí thôi rồi ờ, bỏ ra ăn mà để quên mất thành ra nó đóng đá luôn thế là hôm nay này được ăn kem mít phải nhờ mấy đứa này nó giải quyết hộ chứ không một mình ăn không hết giờ đến giờ là thứ hai chuối chuối này thì chủ động để trong tủ lạnh bởi vì chuối nó chín hàng loạt ăn không xóa được nên là chuối nó chủ động để trong tủ chuối là nó quả đấy tại vì nhá là tăng số lượng ít là thú đậu rất thơm chuối năng cắt đến là tổng cộng là 12 quả đây không ít Bye-bye. panggil jam panggil jam mì mì hoàn cái bò đó nó đỏ sau khi ờ, chúng ta thả kem rồi thì chuối mít này mà để đổ thì nó như là kem ăn nó sung sướng lắm chứ bình thường là chuối sao ăn là nó còn khoảng tầm hai quả chuối thôi nếu bình thường chuối thì mỗi con chỉ ăn khoảng tầm quả rưỡi ấy. là bắt đầu nó chán hai quả chắc hai quả nhưng mà đây ăn thì theo kiểu như là kiểu là ăn không bao giờ chán kiểu mình có quá nhỉ này có quá nhưng mà xin ăn có quá phải cho ăn ờ, chuối trước đấy bởi vì tí ăn ít là sẽ ngon hơn đó mi đấy liên quan đến cái gì thì làm sao mà ăn mới được liên quan chưa hết làm sao mà ăn mới là làm này mình muốn tới là sao vừa qua làm này đi hai ngày vừa qua móc này đấy chơi là chơi thì là phần của mi vậy đấy không biết nào làm chỗ ô cơ là mi đâu là số nhau này cái gì cái gì đi kiếm tức là mới là 조회되는 사람이 맨날 집에 나갔지만 싫어 싫어 맞습니다 그래서 nó mày 안 남아야 나나 cái cảm giác của mặt trong chuối cái cảm giác của nó chuối mặt rồi ok chúng ta đã xong cái chuối ừ. bây giờ chúng ta đến mít đi con thích mình ra đây làm gì? à đến mít rồi mít quan đầu ra đây mít mít, à bên đấy đây chọn em bên lên đi ừ. rồi chọn ha ở trứng, này à rồi rồi đấy là cũng là bạn đấy đây đi đây cho mình chỗ này đây nhá cậu ở đây để bi để cho nó thành hai miếng của mình này không có quá mì không nhau mà đây bi đấy là quả chỉ bi có siro đây có gì này bi này bi đây đó. Đã bao nhiêu rồi ạ? Và cũng bạn Minh nè Làm nhớ lắm Cái bạn Minh này hôm trước không phải là quên Không phải là quên Không phải cho Bạn biết này hôm trước không phải là cho vào trong bụng cho nó mát rồi quên mà là ăn đi nhà quá Cho nên là bỏ lại Hôm nay ăn nhạc Việt này, bây giờ ăn nhạc Việt thì sau khi ăn chuối xong còn mấy miếng mà đến nhà này em nhớ là chính xác là cái như này là bọn nó làm những nhạc quá chứ không phải là quên nhìn đúng không tính không khiếp này đúng rồi mà này còn có biết cái này nó có tế thì ăn nhặt nhòa cái mã màu đó giờ dạ, phần của tôi cho biết cho biết bạn thêm rồi cho chém chém thế nào con này ăn được cá luôn cá đá mọi người mà xem cái ờ, video ở nga người ta nuôi chó người ta cứ vứt cái con cá đông lạnh mà nó đông cứng ngắc cái người ta vứt ra cho chó ăn chúng nó ăn cái đồ lạnh mà không suy nhơ được chúng nó để xem nó có thủ được không chứ bây giờ cho ăn cái đồ lạnh kiểu như này mà ăn nhiều thì không biết là khi mà nó lạnh quá là nó vào nó khó tiêu nhưng để xem cho là cái này xem mai cho nó ăn thế nào em đi mình thế nào thế thì bỏ cái này ra cho nó đỡ cũng phiền đi để nó đi một miếng quay của chúng ta sẽ biết không thì quả là cái nhạc là này chúng ta thích làm kẹo thì chúng ta thích làm cái bộ mát này á, tức là nếu mà chợ nó hơi nóng trở lại còn cái muối còn còn thân đậu mới đoạn hết rồi đúng không mình là mãi mãi có thấy là chúng ta nó lạnh cái cái cái cái sau bây giờ làm lại tốt thật có vẻ như là với uh, chó thì uh, cái đồ nóng ấy, thì chúng nó không ăn được nhưng mà cái đồ lạnh thì có vẻ là ok hay là với các cái giống chó tây này đồ lạnh thì là ok hết rồi mày quá bên đưa giải quyết cho anh hết rồi ok rồi xong hiệp thụ ăn cái bữa này để xem anh anh xem xem xem ngày mai xem là mấy bữa tiêu hóa thế nào nhé để xem xem ngày mai xem tiêu hóa thế nào chứ anh nghĩ là hôm nay ăn thế này ăn hơi nhiều đồ lạnh chứ chắc là đã tiêu được rồi để ăn một lần cho biết xem có tiêu được không thì ăn một lần cho biết Matsushiro nữa ok hẳn thế đó ok xin chào tất cả mọi người ờ, một số cái video ấy thì uh, mình cho chúng nó ăn rồi mình quay ghi lại cho nó vui ai uh, mà thích uh, rất là thích uh, Melsi và Pila và Yumi nữa thì mọi người xem cho vui Ờ, gọi là video không có nội dung gì xem hoàn toàn video mang tính chất là xem cho vui uh, bên cạnh những cái video chia sẻ về chăm sóc chó thì mình ờ, có những cái video nó mang cái tính chất hoàn toàn là video ghi lại những cái đời thường uh, mấy cái con chó của mình mà mình nuôi chứ cũng không có cái gì cũng chả có dựng phim cũng chả có cái gì cả à, cứ ờ, post lên là một cái chỗ ờ, cái kênh youtube của mình nó như là một cái chỗ lưu trữ video của mình à, nó cũng là cái chỗ chia sẻ nó cũng là cái chỗ lưu trữ video và con đây cũng để mọi người có thể mọi người thích thì mọi người vào mọi người xem cùng cho vui và bình luận ok còn một số cái video mà mình chia sẻ trong cái lúc mà Ờ, quay gọi là vừa ngắm chó vừa chơi với chó thì tiện nói chuyện với mọi người chia sẻ về vấn đề này vấn đề kia thì có một số bạn là có một số bạn xem và các bạn à, có phản ánh là nói chuyện e à, à không tập trung vào nội dung thì thực sự mà nói là đấy à, cái câu chuyện ở đây nó là cái câu chuyện chia sẻ là nổi hứng lên thì nói thôi chứ nó cũng không phải là sách giáo khoa không phải đọc sách giáo khoa nếu các bạn có muốn có những cái mang tính chất là là gọi là như sách giáo khoa thì các bạn tìm sách giáo khoa các bạn xem mà sách giáo khoa thì nó không có những cái này những cái này nó là những cái mang cái tính chất gọi là chia sẻ cái thực tế nuôi chó những cái kinh nghiệm thực tế có thể nó giống với lại ở trong sách nhưng mà trong một cái buổi mà có thể trong mấy câu nói của mình thì nó có thể là bao gồm cái kiến thức của nửa quyển sách mà các bạn đọc hoặc có thể vài quyển sách bởi vì cái sách ấy thì nó là mang tính chất lý thuyết còn cái này nó là câu chuyện thực tế và người ta rút ra thế cho nên là với các bạn mà các bạn muốn theo cái kiểu là uh, xem như sách giáo khoa thì chắc là các bạn phải tìm sách giáo khoa để các bạn xem còn ở cái kênh của mình thì mang tính chất chia sẻ vui vẻ uh, ai mà thích chó thích ngắm thì uh, mọi người cũng có thể là mọi người sẽ biết được rất nhiều thứ mình chia sẻ qua các video uh, một số cái video thì mình làm lại thì mình sẽ cố gắng mình uh, cô đọc những cái video mang tính chất là chia sẻ về một cái việc cụ thể nào đấy thì mình sẽ cố gắng mình cô đọc mình uh, post lại các cái video này thôi cho, cho cho các bạn tham khảo nó được tập trung hơn còn à, bình thường mà nói thì à, khi mà quay à, chó như thế này thì là tiện à, có về cái nội dung nào thì nói về nội dung đấy thì ờ, nó không có kịch bản từ trước và nó cũng không có một cái gì ấy từ trước à, nó là những cái buổi nói chuyện chứ nó không phải là sách thành ra là các bạn một số bạn mà mà mà mà các bạn mà không tìm thấy được cái ờ, nội dung mình cần bởi vì là cái nội dung nó nằm ở đoạn sau của video thì thôi thì các bạn cũng vui vẻ thôi các bạn có thể tìm những chỗ khác để tham khảo nhé chứ cái giọng mà theo kiểu giọng bố đời là ông quay video thì ông phải ờ, đưa ra những cái thông tin là thế này thế kia cho tôi thì chịu rồi thì mình không giải quyết mình không giải quyết cái ờ, Ờ, mình không giải quyết những cái yêu cầu theo cái kiểu như vậy ở đây là thích thì mình quay uh, thích thì mình chia sẻ uh, với các cái bạn mà có cái cái cái cái thái độ như thế thì thực sự là mình không khuyến khích các bạn mình không mời chào các bạn xem cái cái cái kênh roller TV à, các bạn chọn những kênh khác các bạn xem bởi vì một vài cái bình luận của các bạn nó chả mang lại một cái giá trị xây dựng gì cả mà nó chỉ gây cái sự chế cho cái đúng là một số người ở trên mạng đúng là gọi là thông thánh cầu phím bố đời thật sợ các bạn thật ok xin chào tất cả mọi người